có chùa Yên Tử có vịnh Bái Tử Long có đảo Cô Tô và đây là tỉnh Quảng Ninh thì ở tỉnh này thì chúng tôi sẽ giới thiệu hai phần nhưng mà trước tiên thì chúng tôi nói về cái ờ, diện tích tổng quan của tỉnh Quảng Ninh diện tích là khoảng 6.100 km vuông với dân số là 1,1 triệu người. Ở đây tỉnh này gồm giáp một số tỉnh phía Bắc tiếp giáp với tỉnh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở phía Tây và Tây Bắc tiếp giáp phía Tây Bắc tiếp giáp với tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang phía Nam giáp Biển Đông và thành phố Hải Phòng phía tây tiếp giáp với ờ, tỉnh Hải Dương và chúng tôi ở ờ, phần đầu tiên là chúng tôi còn nói đến um, 6 đơn vị hành chính đầu tiên nhưng mà chúng tôi 6 đơn vị hành chính đầu tiên thì gồm có thành phố Hạ Long, Móng Cái, Uông Bí, Cẩm Phả, Đông Triều và Quảng thị xã Quảng Yên và các huyện Ba Chẽ, Bình Liêu, Cô Tô, Đầm Hà, Hải Hà, Hoành Bồ, Tiên Yên và Vân Đồn. Bây giờ chúng tôi nói đến 6 đơn vị hành chính đầu tiên. Đầu tiên là thành phố Hạ Long. Nhưng mà bây giờ chúng ta không còn nói đến chuyện huyện Hoành Bồ nữa. Thành phố Hạ Long bây giờ là diện tích khoảng 1.100 km2 với dân số khoảng 300.000 người. Đấy, gồm tiếp giáp với huyện Hoành Bồ nhá và mấy xã của huyện Ba Chẽ đấy tiếp theo là chúng ta nói đến thành phố Móng Cái ở đây thành phố Móng Cái là giáp biên với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành phố này có diện tích lớn thứ nhì của lớn thứ nhì là khoảng 516,6 km vuông dân số là 80.000 người đây là có đây là thành đây là khu vực có đường bờ biển dài nhất Việt Nam đấy tiếp theo là thành phố Uông Bí thành phố Uông Bí diện tích là khoảng 253,1 km vuông dân số 151.072 người tiếp theo là có thành phố Cẩm Phả Cẩm Phả là nằm ở đây Cẩm Phả là nằm kế tiếp với Hạ Long 397,2 km vuông với dân số 156.600 người. Tiếp theo là chúng ta nói đến thị xã Đông Triều. Thị xã Đông Triều 397,2 km vuông dân số 156.600 người. Cuối cùng là chúng ta nói đến thị xã Quảng Yên 314,2 km vuông dân số 139.596 người đó là tổng quan về 6 đơn vị hành chính đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Và ở video sau chúng tôi nói về 6 đơn vị hành chính còn lại. Về 7 đơn vị hành chính còn lại, chúng ta chỉ trừ huyện Hoành Bồ thôi, không còn ờ, là đây là huyện cũ. Và Hoành Bồ bây giờ là một phường của thị trấn Chới chúng ta lấy thị trấn Chới là phường Hoành Bồ ấy khi mà sắp nhập vào thành phố Hạ Long bây giờ là chúng tôi xin kết thúc video tại đây hẹn gặp lại quý vị và bạn ở video sau